những kẻ mà giao giảng đạo đức nhưng lại hành động trái đạo đức là lừa dân lừa đảo nhân dân còn nặng hơn nữa là sỉ nhục nhân dân